lò hỏa táng chạy hết công suất suốt ngày đêm, bệnh viện toàn quốc không còn chỗ trống, đường phố Quảng Châu, Thượng Hải vắng tanh như ngày tận thế. Bắc Kinh, người chết vì dịch xếp hàng dài 4 năm ngày còn chưa được xử lý. Trung Quốc đang đón nhận một đợt bùng phát dịch Covid-19 khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Ước tính số ca nhiễm sẽ sớm đạt 840 triệu, số người chết là không thể tưởng tượng được. Dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ một cường quốc dẫn đầu thế giới Trung Hoa giờ đây đang đứng trước nguy cơ trở thành nghĩa trang to lớn nhất hành tinh. Một Trung Quốc sắp thành nghĩa trang vĩ đại nhất Vâng thưa quý vị, nếu như Trung Quốc từng đánh bóng khả năng chống dịch và kiểm soát dịch bệnh bằng các thức cách ly phong tỏa cũng như điều chỉnh số liệu, thì sau khi chính quyền nước này thông báo nới lỏng và gỡ bỏ chính sách Zero Covid, thì thực trạng dịch bệnh bùng phát hiện nay có lẽ mới phản ánh chính xác kết quả thực tế phòng dịch cực đoan của nước này là như thế nào. Xác chết nằm la liệt khắp các nhà tang lễ và bệnh viện, thậm chí họ còn tận dụng cả kho lạnh bảo quản thực phẩm để chứa thi thể. Quả thật là quá khủng khiếp. Cập nhật mới nhất từ đài truyền hình Tân Đường Nhân cho thấy hàng loạt video phơi bày sự thật về dịch bệnh ở quốc gia này. Bên ngoài nhà tang lễ phủ Hán rất đông xe đưa thi hài xếp hàng chờ đến hỏa táng. Tại nhà tang lễ thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, những hũ hài cốt được xếp thành hàng trên mặt đất, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Tại nhà hỏa táng Vương Bổn ở Tế Nam Sơn Đông, các thành viên trong gia đình phải dùng hết sức có thể để khiêng thi thể người thân của mình xếp hàng và đợi đến lượt hỏa táng. Một hàng xe chở thi thể cũng xếp hàng dài bên ngoài nhà tang lễ Trình Lâm ở Thiên Tân. Ít nhất 200 xe cảnh sát giao thông đã đến để duy trì trật tự. Xe đưa hài cốt từ nhà tang lễ Nam Thông Giang Tô xếp hàng dài đoạn đường đi của nhà hỏa táng Thường Châu ở tỉnh Giang Tô chật kín thi thể gấp 10 lần so với trước đây. Thực trạng chung bây giờ là các nhà tang lễ ở các tỉnh thành ở Trung Quốc luôn chật cứng và hết chỗ, phải chờ đợi. Cư dân mạng Bắc Kinh còn nói rằng không có đất chôn, vì vậy chúng tôi chỉ có thể đặt những thi thể trong những thùng chứa. Đoạn video trực tuyến mới đây cho thấy bên ngoài một nhà tang lễ ngoại ô phía đông Bắc Kinh. Những thi thể đang chờ chôn cất được để lộ thiên trên bãi bê tông. Nhà tăng lễ Bảo Hưng ở Thượng Hải cho biết do số người tử vong tăng đột biến, người dân cần phải xếp hàng từ sáng sớm để lấy số thứ tự trước khi hỏa táng rồi chôn cất. Trong một nhà tăng lễ ở Vô Tích gần Thượng Hải, mặt đất cũng đầy hài cốt. Trong nhà tăng lễ ở Quảng Châu, các gia đình xếp hàng chờ hỏa táng chật kín hội trường. Một nhân viên nhà tăng lễ ở Quảng Châu chia sẻ rằng Chúng tôi không đủ lò đốt và chúng tôi cũng không có đủ xe để đưa họ đi. Nhân viên của một nhà tang lễ ở thành phố Trường Xuân thì nói rằng Ồ, tôi phải dậy rất sớm vào ngày mai và lễ an táng sẽ bắt đầu lúc 1 giờ sáng. Nhưng bạn xem đi, tôi là người duy nhất còn làm việc ở đây bây giờ. Nhà tang lễ Đông Hoa Uyển, tôi đã nói với các thành viên trong gia đình của mình trong nước rằng nhiều người đã chết vì virus nhưng không ai tin điều đó. Tôi phải gửi video cho họ xem. Trong video, các thi thể đựng trong túi vải màu vàng, màu xanh vứt ngổn ngang. Người đàn ông quay video cho biết, nhà tang lễ này không còn chỗ trống, đều là những người dương tính với virus tuổi tác lớn, sức đề kháng yếu đều đã ra đi rồi, thi thể chất đóng ở đây. Bà Lý, một cư dân sống ở gần nhà tang lễ Thạch Kiều Phố nói với Epoch Times vào 25 tháng 12 rằng nhà tang lễ đang tuyển nhân viên thời vụ, xe xếp hàng dài rất đông, bên trong nhà tang lễ rất nhiều thi thể. Nhà tang lễ Thạch Kiều Phố hiện đang tuyển công nhân thời vụ, giá thuê công nhân thời vụ khiên thi thể là khoảng 200 đến 500 nhân dân tệ một ngày. Trùng Khánh cũng đã thất thủ khi phóng viên gọi điện đến nhà tang lễ ở quận Du Bắc của thành phố Trùng Khánh ngày 23 tháng 12, nhân viên cho biết rằng kho lạnh và nhà tang lễ đã hết chỗ, kho lạnh luôn đầy, chỉ còn xếp hàng chờ hỏa táng, còn hàng đợi đã đầy từ lâu, bởi vì mấy ngày nay các nhà tang lễ ở Trùng Khánh đều phải chờ đợi rất bận rộn, gần đây có rất nhiều người chết. Ông nói nhà tăng lễ này có 9 lò, lượng hỏa táng mỗi ngày đều thay đổi rất lớn. Các thủ tục được thực hiện trong cùng một ngày sẽ được hỏa táng trong cùng một ngày. Theo báo cáo của Đá Châu Tự Do, hệ thống y tế và tang lễ của Bắc Kinh hiện đang trong tình trạng sụp đổ. Chính quyền đã đổ trách nhiệm cho phong trào giấy trắng. Hơn chục nhà tăng lễ ở Bắc Kinh xác nhận rằng các nhà tăng lễ đều quá tải, bất chấp những hạn chế về đăng ký hộ khẩu. Một số lễ hỏa táng vẫn sẽ phải lên lịch cho đến tháng 1 năm sau một quan chức cấp cao trong hệ thống chính trị và pháp luật ở Bắc Kinh cho biết, trước khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thủ đô Bắc Kinh đã có một lượng lớn ca nhiễm trong hệ thống y tế. Nhiều nhân viên y tế và người già nhiễm bệnh đã tử vong. Số người chết tăng cao, nhà tăng lễ quá tải, hệ thống y tế suy sụp, nhưng chính quyền vẫn che giấu sự thật, tình hình và dịch bệnh. Vị quan chức cấp cao này cũng chỉ ra rằng người thân của ông đã bị nhiễm bệnh trong quá trình hồi phục sức khỏe tại bệnh viện sau đó được chuyển đến rất nhiều bệnh viện tốt ở Bắc Kinh, cuối cùng vẫn chết vì Covid-19. Tuy nhiên, kết luận tử vong do các bác sĩ viết là nhiễm trùng đường tiết niệu. Người thân trong gia đình ông đã được hỏa táng 5 ngày sau khi qua đời tại bệnh viện. Quan chức này còn tiết lộ, hiện tại các bệnh viện ở Bắc Kinh tràn ngập xác chết và tình hình thật kinh khủng. Ông nói, việc che đại dịch bệnh quy mô lớn đã trực tiếp dẫn đến cái chết của một số lượng bệnh nhân lớn. Quan chức cấp cao đã nghỉ hưu bao gồm cả một số người già chết trong bệnh viện, đều có cấp bậc rất cao. Tôi biết ít nhất 6 người trong số họ trên cấp sở, đa phần còn lại là người bình thường. Hiện tại, truyền thông thế giới vẫn đang chia sẻ về hiện trạng virus biến đổi đang lây lan khắp nơi một cách mất kiểm soát ở Trung Quốc. Tỉnh Chiết Giang đã công bố vào ngày 25 tháng 1 rằng có hơn 1 triệu trường hợp đã dương tính mới ở tỉnh này mỗi ngày. Mấy ngày trước, chính quyền Thanh đảo Sơn Đông cũng ước tính ca mắc mới mỗi ngày là từ 490 đến 530 ngàn ca. Trong tuần qua, số lượt người đến các phòng khám sốt trong tỉnh cao nhất trong một ngày là 408.400. Tính đến ngày 24 tháng 12, toàn tỉnh có tổng cộng 6.595 phòng khám sốt đã được mở, dựa trên tính toán 90 bệnh nhân mỗi ngày cho mỗi phòng khám, thì công suất tối đa hàng ngày của các phòng khám sốt trong tỉnh có thể đạt đến 600.000 lượt người. Ông Lượng đến từ Thanh Đảo, Sơn Đông nói rằng, tình hình dịch bệnh ở Thanh Đảo về cơ bản đang tiến đến giai đoạn bùng phát, nó rất nghiêm trọng tất cả đều bị sốt ở nhà. Chiều ngày 25 tháng 12, một cuộc họp báo của nhà chức trách tỉnh Chiết Giang tiết lộ số ca dương tính COVID-19 mới ở tỉnh này đã vượt quá 1 triệu ca mỗi ngày. Thông tin được đăng trên tài khoản WeChat công bố của tỉnh Chiết Giang. Dự kiến đỉnh dịch ở Chiết Giang sẽ đến trước hạn vào khoảng dịp Tết Nguyên đán với số ca dương tính mỗi ngày có thể lên đến 2 triệu ca. Ngày 25 tháng 12, trang web của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra thông báo cho biết từ ngày hôm 24 tháng 12 sẽ không còn công bố thông tin về dịch bệnh hàng ngày nữa. Từng cười nhạo Ấn Độ đốt xác ngoài đường Theo chia sẻ của một blogger có tên Vương Cố Lý, khi chính anh này đã chứng kiến tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc hiện nay rất nghiêm trọng, nhiều nơi đã báo cáo rằng lò hỏa táng không đủ, người dân không mua được thuốc. Đây đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội Trung Quốc lúc này. Blogger Vương Cố Lý với hàng triệu người theo dõi trên Weibo đã vỡ òa mà nói rằng trước đây ai cũng cười tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ và tình trạng đốt xác ngoài đường. Giờ không ai còn cười nổi nữa, điều này đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc là như thế nào. Vương Cố Lý là một blogger thường chia sẻ nhiều tin tức khác nhau. Tài khoản của anh có tới 1,06 triệu người theo dõi trên Weibo, một bài đăng gần đây của anh ấy về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đổi tên từ COVID-19 đã nằm trong danh sách tìm kiếm hàng đầu vào tối ngày 26. Vương Cố Lý viết, tôi đã từng cười nhạo trước cảnh đốt xác trên đường phố ở Ấn Độ, nhưng bây giờ tôi không thể cười được nữa, mặc dù mọi người đang phải xếp hàng dài tại lò hỏa táng, nhưng đã kết thúc rồi. Chúng ta phải tự cứu lấy mình. Bài đăng này đã làm dấy lên cuộc tranh luận giữa hai phe cư dân mạng. Một số người than thở rằng Số liệu còn giả hơn cả Ấn Độ, đừng cười Ấn Độ, nghi ngờ mọi hành vi của quốc gia này. Một số cư dân mạng chỉ có mạnh miệng, bây giờ thì tém lại rồi. Nhưng cũng có ủng hộ Trung Quốc, cho rằng các chủng virus trong hai đợt dịch bệnh là khác nhau và tỷ lệ tử vong cũng khác nhau. Và Phương Cố Lý đã nhẹ nhàng đáp lại, tỷ lệ tử vong có cao hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là người thân của bạn có phải chết hay không. Nhà tang lễ thông báo kỳ lạ, buộc người nhà ký cam kết nguyên nhân tử vong không phải do virus gây ra. Nhiều người nổi tiếng trong giới văn hóa và thể thao Trung Quốc gần đây đã qua đời vì nhiễm COVID-19, bao gồm vận động viên 27 tuổi Vương Nhất Bác, từng giành chức vô địch thế giới, vận động viên Vương Văn Giáo, người được biết đến là người sáng lập cầu lông Trung Quốc, họa sĩ Nghiêm Định Hiến, cựu giám đốc của xưởng phim hoạt hình Thượng Hải, và mẹ của các diễn viên nổi tiếng Cát ưu là Thi Văn Tâm cùng những người khác một người dân Thượng Hải tiết lộ rằng do nhà tang lễ ngừng nhận hài cốt nên thi thể của những người quá cố đã bị bỏ lại trong nhà nhiều ngày và hoàn cảnh của họ rất thảm khốc. Trong sảnh phục vụ của một nhà tang lễ nơi nào đó, cư dân mạng đã chụp được một lời nhắc dán ở quầy tiếp tân có nội dung. Tôi cam đoan rằng những người đã khuất, người qua đời không phải vì nhiễm virus corona. Nếu có bất kỳ sự che giấu nào, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm, một số cư dân mạng đặt câu hỏi rằng việc làm này của chính quyền nước này có liên quan đến việc che giấu số người tử vong vì dịch bệnh hay không. Cô Phong, một doanh nhân Thượng Hải nói với Đài Á Châu Tự Do rằng lò hỏa táng đã quá tải để xử lý các thi hài, khiến gia đình của những người quá cố phải để thi hài ở nhà, trong đó có anh trai của bạn cô. Có rất nhiều người trẻ tuổi xuất hiện triệu chứng phổi trắng, không sốt mà lá phổi trắng, một số lượng lớn thi hài được để ở nhà trong 1, 2, 3 đến 6 ngày, 7 ngày đều có. Ở Thượng Hải và cả nước đều có. Cô Phòng cho biết thi thể của một người anh họ của bạn cô vẫn còn ở trong nhà. Anh họ của bạn tôi đã qua đời, anh ấy sinh năm 1975. Anh ấy qua đời tại nhà khi xe cứu thương đến, anh ấy đã chết rồi và chỉ có thể để ở trong nhà. Bây giờ lò hỏa táng cần bốc số, nhiều người phải xếp hàng bốc số từ lúc 4 giờ 30 sáng. Anh ấy qua đời vào ngày hôm kia và thi thể được để trong nhà hai ngày đêm rồi. Ngày hôm sau gọi cho lò hỏa táng, họ nói rằng đã đình chỉ và hai ngày đã không bốc số nữa rồi. Thi thể đã được để ở nhà trong 3 ngày rồi. Tôi sợ chết khiếp. Một lượng lớn thi hài được giữ trong nhà 4-5 ngày, thậm chí là 7 ngày. Vào ngày Giáng sinh, tin tức về cái chết của nhiều nhân vật nổi tiếng lan truyền từ Nam chí Bắc ở Trung Quốc. Vào sáng sớm ngày 25 tháng 12, vận động viên 27 tuổi Vương Nhất Bắc qua đời tại bệnh viện sau khi được cấp cứu. Tin tức này đã lọt vào danh sách tìm kiếm hot nhất trên Weibo với 370 triệu lượt người xem. Theo bản tin trang bị đưa tin, Vương Nhất Bắc được chuẩn đoán mắc bệnh viêm não, mắc ung thư hạch và qua đời sau khi được cấp cứu không thành công. Nhưng không có đề cập nào được đưa ra rằng cái chết có liên quan đến COVID-19. Bà Cao Du, một nhà báo lâu năm ở Bắc Kinh nói với RFA rằng những cái chết của nhiều giáo sư và học giả đã nghỉ hưu có liên quan đến việc họ không được điều trị thích hợp. Dịch bệnh ở Bắc Kinh lần này đã lặp lại hoàn toàn những sai lầm của thành phố Vũ Hán. Dịch bệnh bị che giấu, thậm chí bệnh viện còn không có thuốc cảm cúm hay thuốc hạ sốt. Do những loại thuốc này không được phép bán lẻ trong suốt 3 năm qua, các nhà sản xuất cũng không thể sản xuất ngay lập tức thậm chí nguồn cung cấp trên toàn quốc không đủ dẫn đến một số lượng tử vong rất lớn trong lần này.